biết yêu anh nằm sâu sẽ cảm rất đau cố níu tay càng lâu càng dễ mất nhau một khi cảm xúc đã phải nhòa thì mọi tổn thương cũng là lý do để đôi ta đã xa lại càng thêm xa có lẽ anh giờ say muốn quên bao hạnh phúc mình từng nấp say dù thương đến mấy cũng buông tay làm gì có ai yêu mai chẳng đổi thay anh đi rồi để em một mình đơn côi tháng năm qua em đã cố gắng để yêu anh thật nhiều thế mà sao anh đành lòng vô tâm vội quên hết tất cả cứ ngờ chẳng thành cháu ai sẽ nhân lại hạnh phúc thế nhưng đâu ngờ anh giờ đã có ai đợi chờ cố rằng lòng phải theo lý trí để anh đi chẳng vương vấn gì nhưng sao em càng bối rối chẳng thể giữa trời mưa sông những yêu thương lặng lẽ cứ trôi theo sông em đâu ngờ tất cả tan thành giấc mơ Có lẽ anh giờ đây chẳng còn đắm say Muốn quên bao hạnh phúc mình từng đắp say Dù thương đến mấy cũng buông tay làm gì có ai yêu mai chẳng đổi thay Anh đi rồi để em một mình đơn côi Tháng năm qua em cả cứ ngờ chẳng thành cháu ai sẽ nhân lai hạnh phúc thế nhưng đâu ngờ anh giờ đã có ai đợi chờ cố rằng lòng phải theo lý trí để anh đi chẳng vương vấn gì nhưng sao em càng bối rối chẳng thể nói nên lời đừng khóc giữa trời mưa gió lẽ cứ trôi theo dòng em đâu ngờ tất cả tan thành giấc mơ tháng năm qua em đã cố gắng để yêu anh thật nhiều thế mà sao anh đành lòng vô tâm vội quên hết tất cả cứ ngờ chân thành trao ai sẽ nhân lại hạnh phúc thế nhưng đâu anh giờ đã có ai đợi chờ cố rằng lòng phải theo lý trí để anh đi chẳng vương vấn gì. nhưng sao em càng bối rối chẳng thể nói nên lời đừng không dựa trời mưa sông những yêu thương lặng lẽ cứ trôi theo dòng em đâu ngờ tất cả tan thành giấc mơ em đâu ngờ tất cả tan thành giấc mơ